Hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề chạm và lô khung 3 ngày. Thì kết quả của chúng ta thì ờ, về cái đường cầu ờ, đề chạm và cái lô khung, lô khung của chúng ta thì cũng đã chiến thắng được rồi. Như về cái bộ đề của chúng ta là bộ đề 05 và cái tổng 5 này của chúng ta thì vẫn chưa ăn được anh em nhé. Cặp lô khung 2442 này của chúng ta thì chơi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì cái này của chúng ta thì ờ, ngày thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 42 này anh em nhé. Ăn được con 42 này đó chơi thứ ba thứ tư thứ năm thì thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 42 ăn được con 42 này 42 của chúng ta thì về ở giải tư này và cái tổng của chúng ta là cái tổng tổng 5 và bộ đề 05 thì mình bắt cho anh em tổng thì nó ra hai hôm liền thì nó ra con 95 và con 65 này anh em này hôm qua thì nó về con 34 thì chúng ta vẫn chưa ăn được anh em nhé anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục nuôi đến ngày 17 tháng 4 cho mình đó thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có cái tổng 5 và bộ đề 05 và một cái nữa là cái chạm không của chúng ta này cái chạm không này của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối anh em nhé mọi người nào mà nuôi thì cũng để ý cho mình chạm không vào cái bộ đề 03 này trong buổi chiều ngày hôm nay cũng khá là đẹp anh em nhé đó thì cá nhân của mình trong buổi chiều ngày hôm nay thì uh, cái chạm không này mình rất là thích chạm không và cái chạm hai nên là mọi người để ý giúp mình anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta vào lốt ngày hôm nay thôi và cái tổng uh, à, 5 và cái bộ đề 05 anh em nhé tổng 5 và bộ đề 05 này thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ sáu đường cầu này của chúng ta thì cũng đang ăn thông thì mình cũng nhắc lại cho mọi người hiểu là kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề lui anh em nhé đề lui thôi không có ngày gì cả anh em uh, chơi thì mọi người để ý cho mình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 buổi chiều hàng ngày để chúng ta lui chúng ta chơi anh em nhé thứ sáu hàng tuần thì anh em để ý luôn đây cho mình này đường cầu này thì à, mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi nó ăn thông nên là mọi người nào mà chưa biết thì mọi người cũng à, để ý tham khảo thêm thứ sáu ngày 17 tháng 3 này ở giải 6 chúng ta kết hợp với lại giải 3 cho mình 9 này và con 8 này hai con này anh em ghép theo cái đường mũi tên cho mình anh em nhé chúng ta có đề lui tuần của ngày thứ sáu Chúng ta có chạm 9 và bộ đề 34. ba bốn ba này ba chín ba này tám bốn tám này tám chín tám <coughs> mình sẽ kết hợp chạm vào cái bộ đề để cho chúng ta tham khảo Thế em cũng để ý luôn đây cho mình này, thứ sáu ngày 17 tháng 3 này mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 92 này chúng ta ăn được chạm 9 này tiếp tục thứ ba này thứ tư này đề về 98 này thì chúng ta đã ăn được con đề 98 trong bộ đề 34 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ 5 này thứ 6 ngày 24 tháng 3 của chúng ta thì chúng ta có chạm 5 và bộ đề 01 anh em nhé Bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này, 060 này, 515 này và 565 để chúng ta nuôi tuần thứ 6 ngày 24 tháng 3 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 65 này thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 chạm của chúng ta là chạm 5 thì chúng ta cũng ăn luôn anh em nhé tiếp tục phiên xong thì lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm này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 ngày mùng 7 tháng 4 này của chúng ta thì có chạm 6 và bộ đề 01 <coughs> chạm 6 này bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 7 tháng 4 này Ngày đầu tiên đề về 15 thì chúng ta đã ăn được con đề 15 này. Trong bộ đề 01 anh em nhé. Tiếp tục. Ngày thứ hai này, đề về 26 này thì chúng ta ăn được cái chạm 6. sáu ba tiếp này thứ ba này thứ tư này thứ năm này đề về sáu năm này thì chúng ta cũng ăn được con năm này thì cái đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi thì ờ, hôm đấy thì ờ, mình cũng bắt cho em là cái bộ đề 01 anh em nào mà nuôi trên kênh của chúng ta thì cũng biết phải không ạ nếu nó ăn được con 15 thì chúng ta cái chạm 6 thì cái tuần đấy khá là rực rỡ luôn tiếp tục cái tuần này thứ sáu ngày 14 tháng 4 của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 2 chạm 2 của chúng ta và bộ đề 24 anh em nhé chạm 2 và bộ đề 24 ghép lần lượt của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 thì theo cái đường cầu này ấy, thì à, mọi người cũng để ý cho mình anh em nhé để ý cho mình là con à, 242 này và 292 này nó khá là đẹp anh em ạ bởi vì là hôm trước thì mình cũng có khoanh cho anh em là 606 và 656 rồi đường cầu này thì đáng nghĩa ra thì mình chỉ bắt cho anh em là bốn số thôi nhưng mà theo cái tỷ lệ chắc chắn và nó không phải là chắc chắn nhưng mà nó cái tỷ lệ nó đạt thì mọi người lên nuôi nhiều số cho mình cả cái chạm và cái bộ đề của chúng ta đó thì bây giờ chúng ta đánh bốn số nó đỏ thì không sao nó đen thì chúng ta không ăn được thì chúng ta lại lãng phí anh em nhé lên là chúng ta cân đối vốn làm sao cho nó hợp lý là được để không mất tiền đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ sáu này lỗ khung 3 ngày lỗ khung 3 ngày thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì à, không có cặp nào phải không ạ ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em để chúng ta nuôi thứ sáu ngày 17 tháng 3 này anh em lấy cái giải nhì này cho mình anh em nhé <clears throat> con đầu tiên ở giải nhì và con cuối cùng ở giải nhì này bộ số thứ hai hai con này thì anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ bảy này chủ nhật này và thứ hai cặp 9944 chúng ta nuôi anh em nhé thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 4499 anh em nhé 99 một nháy và 442 nháy giải nhất này giải 3 này và giải 7 chúng ta ăn được cả cặp 99 và 44 khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 24 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 58 và 85 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 5885 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé 85 của chúng ta ở dãy 5 và con 58 của chúng ta ở dãy 3 này cũng ăn được cả cặp luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 31 tháng 3 này của chúng ta có cặp 7722 này để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 77 này 77 của chúng ta hai nháy anh em nhé giải 5 và giải 7 này khung ngày chủ nhật luôn hai nháy tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 171 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 71 này anh em nhé 71 này của chúng ta về giải 3 71 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần này ngày 14 tháng 4 của chúng ta thì tuần này chúng ta có cặp 98 và 89 anh em nhé. 98 và 89. Để chúng ta khung 3 ngày cho mình thứ bảy chủ nhật thứ hai thì cái cặp này khá là đẹp mọi người nào mà thích về cái đường cầu lô khung thì cũng để ý cho mình lui ở cái ờ, đường cầu lô khung này của ngày thứ sáu anh em nhé 8998 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai cho mình khung 3 ngày trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi khá là ổn đấy theo cái cá nhân của mình anh em không thích thì chúng ta có thể là tham khảo anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ sáu anh em nhé. Về cái chạm 2 và cái bộ đề 24 này thì anh em cũng để ý cho mình là cái cặp 242 này và 292 này. Anh em nào mà thích ít số thì chúng ta cũng để ý hai cặp này cho mình. Hoặc là anh em test lại cái đường cầu đấy nhá, nó ăn theo ờ, đường cầu nó ăn theo chỉ có bốn số thôi. Đó, thì mình vẫn chắc chắn thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 2 vào cái bộ đề 24 này. Và cặp lô khung 8998 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai